Xin chào các bạn thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chi tiết để sử dụng trong sản phẩm viên sủi cương dương XJZ hay còn gọi là XJZ format để tiếng nước Nga để mình giới thiệu sơ qua với dòng sản phẩm này để giúp cho các anh có thể hiểu thêm về dòng sản phẩm XYZ Forman thì XYZ Forman này nó sẽ giúp tăng cương sinh lý sinh lực ở người đàn ông giúp cho các anh nam giới có thể dễ dàng cương dương trong những cái quá trình quan hệ tình dục và thứ hai là sẽ giúp cho nam giới có thể kéo dài cái thời gian làm tình hơn dễ dàng làm chủ được cuộc yêu của bạn ạ và đặc biệt dòng sản phẩm XYZ Forman này là dòng sản phẩm viên sủi cương dương có thể giúp điều trị dứt điểm được các tình trạng về sinh lý nhé các bạn thế những anh chàng nào mà bị liệt dương hay là dương vật khó có thể cứng cứng dương vật bị yếu xuất tinh sớm thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm viên sủi cương dương ít dịch này để có thể tăng cường cái sinh lý và cái khả năng tình dục của mình đấy các bạn đấy là các thông tin về sản phẩm này đây là được in trên bao bao bì nhé các bạn Đây là phân mã vạch các bạn có thể check thông tin từ đây và đây là con tem chống hàng nhái hàng giả được không cái logo của nó là bóng nha bạn nhưng là có nhám ở ngoài rất là rất là đặc biệt rất, rất là đặc biệt nha các bạn và phía bên dưới này sẽ có ngày sản xuất và hạn sử dụng 18 tháng 10 năm 2018 hạn sử dụng là 3 năm rất là lâu nha các bạn tới năm 2021 và một hộp như vậy nó sẽ gồm một ống một ống thuốc một đồng thuộc sẽ gồm 10 viên sủi cương dương các bạn ạ thì đối với cho giải format này thì để các anh muốn sử dụng để điều trị dứt điểm các tình trạng yếu sinh lý thì các anh hãy sử dụng một ngày một lần trước bữa ăn 60 phút các bạn ạ các bạn hãy uống với 200 ml nước nha các bạn 200 ml nước và một viên sủi trước bữa ăn 60 phút thì cứ hàng ngày như vậy thì xong một cái liệu trình của nó sẽ từ 3 tới 4 lọ thì cái khả năng sinh lý của người đàn ông sẽ được tăng cường một cách rõ rệt và giúp cho các bạn có thể không cần phải lệ thuộc vào thuốc mà cái dương vật có thể cứng cứng mà vẫn có thể kéo dài cái thời gian làm tin hơn vân vân thế những nam giới nam mà quan tâm thì có thể liên lạc với mình qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn và hỗ trợ bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đồng gói hàng kín đáo nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ video mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau